Ok luôn anh em, tôi rất vui được gặp lại anh em trong cái buổi tối thứ hai đầu tuần. Đầu tuần này xin chúc các anh em có một cái năng lượng tích cực, có một cái sức khỏe thật là tốt, đủ năng lượng để chiến đấu đến cuối tuần anh em nhé. Đặc biệt là các anh em mà năm nay thi đại học, đấy, giữ một cái sức khỏe thật là tốt, chuẩn bị cho kỳ thi anh em nhé. Và đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Ngô Thanh Sang và anh em A Sen đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Sang đã đăng ký hội viên mới trên kênh à, Và anh em Hiếu Thiếu Muối đã tiếp tục gia hạn hội viên trên kênh Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập để ủng hộ tôi Cảm ơn anh em rất nhiều Hình như năm nay là anh em thi vào ngày mùng 7 thì phải Tức là chỉ còn 3 ngày nữa thôi 3 ngày nữa là thi rồi Ngày trước thì uh, tôi thì Cái hồi của tôi thi đại học thì nó lại thi vào cái ngày mùng 4 tháng 7 Tức là cái ngày hôm nay này Ngày hôm nay Đấy, ui rồi nhắc lại cảm giác cái ngày thi đại học ngày xưa nó lại ùa về <laughs> Tự nhiên nó lại trượt ùa về anh em ạ Cảm giác vẫn còn là y nguyên Đấy thì anh em thì cũng chỉ còn có 2-3 ngày nữa thôi là đi thi rồi Thì cái tầm này tôi tôi tôi uh, chia sẻ với anh em là tôi uh, nghĩ là anh em nên nghỉ thôi, nghỉ ngơi thôi Cái tầm này nghỉ ngơi bồi bổ sức khỏe, thư giãn đi Đấy, xem clip auto chat ở trên kênh Game Today để giải trí nhá. Tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt. Đấy, kèm theo là một chút may mắn thì uh, đi thi là mới tốt được, kết quả là mới tốt được. Ủa, trận này là ra được ờ, con Avenger Clyde chơi Clyde à? Avenger Clyde Con này thì thực ra bây giờ nó không tín lắm Đồ chưa có hai tia Avenger Clyde thực ra là ít chọn làm co lắm Ở trong ờ, meta mới này thì người ta không hyper roll Nên là người ta thường người ta dồn đồ cho live deadline để up cấp sớm Anh em ạ Không cần roll 3 sao mà Cái bộ là Glide bây giờ chơi là nó cứ up cấp thật là nhanh lên 11 để kiếm 6 Glacier, 6 Glide thôi Đấy là cái, cái cái cái bộ này thì thực ra thì tôi cũng không có có, có chơi nhiều nên là tôi cũng không tự tin lắm. Chơi Glide nhưng mà nó ra chẳng nhẽ không chơi, đúng không? Mình cứ thử xem Kẹp ở hai Glacio Như này sao Lên 4 luôn Lấy đam anh em Thắng thì có đam đấy Nhưng mà chắc là phải chốt cả đồ nữa anh em ạ Rồi lấy cái chiến thắng trước Bộ này đầu game nó yếu lắm Nên là phải có đồ luôn anh em Nếu mà lấy được đam từ đầu game thì nó mới mạnh được chỉ cần khoảng cộng mỗi round 10 đam thì ba round thắng thôi là được cộng 30 đam rồi là lúc đấy là khỏe. Rồi ok, round này chắc là tôi nghĩ là thắng rồi đó. Yên tâm có chén thánh à, đầu game mà lợi thế lắm, cái chén thánh nó cộng 450 máu đầu game mà. Cho hai con luôn đấy mà máu mấy con đầu game thì nó làm gì nó, nó, nó, nó nhiều đâu Nó chỉ có khoảng tầm 450 đến 500 đam thôi Thì nó búp một phát coi như là đầy máu luôn Rồi Trận này nói chung là nếu mà lấy đồ như này thì cũng có thể chơi những cái bộ khác được anh em nhá Đấy, chứ không, không hẳn là là chơi bộ live đâu Cứ từ từ để xem nó có ra không đã Nó phải ra thì chúng ta mới chơi được Còn nếu không thì cũng có thể chuyển sang là chơi gót cũng ok luôn anh em ạ đồ này chơi được nhiều nhiều nhiều bộ môn đấy gót gót cờ lai được không được gót cờ lai cũng được mà gót cờ lai hay là gót uh, ờ, đỏ nhưng mà kẹp agali cũng được nếu mà giả sử nhưng mà tí nữa nó không ra những cái con cờ lai mà theo kiểu dạng là đánh tay không có đồ đánh đam đánh tay chẳng hoặc là thua nhiều quá thì chắc là phải thế thằng này có thắng được không ui Trông to đấy Ôi dồi Hay quá Mê Được Đấy Cái con Avezor Clyde nó nó bị lèm xuống dưới Thế là đứng gần cái con gây đam chính của nó Đứng gần con gây đam chính của nó Thế là quả không không không gây, gây đam được Hay quá Búp máu đúng lúc sắp chết Được quá nhở Ui rồi Còn các thằng to thế mà tôi lọt bốn con luôn này Không những thắng mà còn lọt tận bốn con Được quá nhở hay Berserker Ờ thế chắc không phải gót rồi Ra Berserker này anh em này Được đấy ba warrior nữa này Rồi Có ba warrior ở đây hai Clyde, ba warrior hai Glacier Rồi Tuyệt vời Kẹp thêm hai đỏ nữa hai đỏ là có thêm mỗi con là thêm 150 máu Đấy có chén thánh nữa Được đấy Dày rồi, dày rồi Bây giờ chỉ cần thắng là có đam thôi Chiến thắng là chúng ta sẽ có đam để chơi Người thì là tương đối dày rồi đấy Đấy, cái chiến thánh đầu game khỏe không? Khỏe thật Món đồ đầu game lấy thì tuyệt vời luôn Nhưng mà chấp nhận hy sinh là không có đồ đam Chấp nhận hy sinh không có đồ đam Nhưng mà cái bộ này thì nếu mà chúng ta xác định là chơi con Avenger Clyde Thì nó sẽ là cái đồ thủ nhiều hơn Lấy đồ thủ nhiều Heo Clyde Heo Clyde cho vào áp 6 nhỉ Thực ra là bây giờ đủ tiền áp 6 rồi Đấy nhưng mà tôi vẫn muốn là giữ lại mấy cái con ở phía bên tay trái ấy Bởi vì mấy cái con đấy nó lên được hai sao thì nó sẽ tăng cường cái khống chế Nhất là con ảo ảnh là tôi nghĩ là thôi round này chấp nhận nếu mà thua thì Thôi thì cũng chấp nhận Để chúng ta có một cái con hai sao Bởi vì bây giờ chưa có hai sao anh em ạ Bây giờ có Berserker với cả ảo ảnh là có cơ hội lên được hai sao thôi Rồi ok round này tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn thắng đó Hay quá rồi Cái con con Berserker nó tung trưởng bắn cả đàn luôn Hay Berserker xoay hai lần cơ Được, hay quá Được đấy, ui rồi Mỗi round là có thêm 10 đam rồi Tuyệt vời Mỗi round trôi qua là có thêm 10 đam mà Mà bây giờ nhá là có 4 Glacier rồi đấy Anh em ạ Thực ra là bây giờ cho 4 Glacier vào rồi nhưng mà như thế thì mỏng quá Nên là tôi không cho nó chỉ là tăng tốc đánh thôi nhưng mà hàng trên ấy, hàng phòng thủ và mất mất cái lượng máu nó có từ những cái con uh, Kepler. Nên là thôi từ từ anh em ạ. Phải để cho tăng cơ phía trên không là không có đam đâu. Chúng ta đã gây đam yếu rồi ấy. Xong rồi chúng ta lại tăng lại yếu nữa là khả năng là thua rất cao. Hay quá. Ui. Được Berserker lém một cái mà Cả đàn nó dính trưởng luôn À đây rồi, 4 nai này Có 4 nai rồi Vậy là trận này khả năng là đi like ở đấy Nhưng mà vẫn toàn một sao, không biết có bị lừa không Nhưng mà thôi nếu mà ra 4 nai rồi thì cho vào thôi anh em Kích hoạt 4 line là có giáp cực kỳ to Ở đây lên level 7 là 4 line 4 Glacier ở level 7 Nhưng mà nói thật với anh em là cái bộ này tôi rất là ít chơi Chính vì thế là nói về cái độ thông thạo thì nó là ở mức trung bình Nhưng nó không phải là chơi bộ này không phải hay Đấy là nhiều khi là là, là, là, là có thể là nó sẽ dở đấy Nó sẽ dở trong việc roll hay là up Up cấp thì những cái người mà chơi bộ này thông thạo người ta sẽ rất biết cách chơi để có thể lên được 12 cơ chứ còn tôi tôi tôi bình thường tôi cũng chỉ lên được 11 là tối đa Nhưng cái thằng top server top một server chơi bộ này căng lắm top một server chơi bộ này nó chơi một phát lên 12 luôn thua này mẹ nó chứ vừa thay bộ xong thì thua cay thật ôi rồi xong ra sớm bơ sơ bây giờ mới ra Chán thế Ra sớm một rào là giữ được chuỗi đấy Cày rồi Đang có chuỗi ngon nhỉ anh em nhỉ Nhưng mà về căn bản là cái bộ này này Thì đầu game thường người ta eco Chứ người ta không có đánh được chuỗi thắng đâu Bộ này nó yếu mà anh em Đầu game nó đâu có mạnh đâu Xếp làm nào để cái con uh, ờ, Avenzo nó có đam ấy mà Avenger bây giờ một sao anh em ạ Mà cũng mới có một con Khả năng lừa là rất cao ở đây Nhưng mà anh em thấy là ở đây nhá Ngoài con Avenger ra thì những cái con còn lại cũng vậy Toàn một sao Đấy, thế là tôi vẫn chưa chốt là chơi live nhá anh em nhá Từ từ đã đang giữ bộ Wick đấy Có thể chơi Glacier Wick cũng được Từ từ đã Đây, cho cái Glide này với căn bản nhá, nếu mà cái bộ này chơi Glacier Wick ấy là chúng ta sẽ um, chơi được bởi vì nó có con con con 7. Đấy, có có chúa quỷ ở đây là chơi được Glacier Wick. Tất nhiên là Glacier Wick ý, thì nó nếu mà chơi 6 Glacier thì à, chúng ta chỉ có chơi được ở đây là là là là, là hai wick thôi. Hai wick kẹp 7. Còn nếu mà muốn chơi 4 wick thì chỉ chơi 4 Glacier thôi. 4 Glacier, 4 wick Đấy kẹp thêm gua warlock vào nữa Round này sẽ gặp cái thằng có chuôi đấy Khô máu 7 rồi kìa Được Để xem ai ăn được Yên tâm bộ lai này 4 lai 4 Glacier là khỏe lắm Anh em ạ Đấy anh em thấy không Khỏe chưa ạ Ui rồi Ui rồi Ăn rồi Hay quá Được đấy Được đấy Thế trước cửa lai luôn nhở Chốt luôn cửa lai đi thôi thôi thôi bán bán bán bán bán bán wick anh em ạ bán đi thôi ấy vừa bán nó ra này hay quá hóa ra là vì là tôi giữ lại mấy cái con witcher nên là nó đéo ra của lai <laughs> bây giờ thì nó ra rồi hóa ra là mình phải quyết đoán ờ, chốt bán đi thì nó mới ra anh em ạ ok đồ này thì cứ từ từ đã chưa chưa lấy được chưa lấy được anh em ạ cái mặt lạ hút máu nó lại không phải là co của của của cái bọn này. Nếu mà tôi ờ, bây giờ tôi lấy thì tôi lấy giáp rồi. Tôi lấy giáp rồi nhưng mà từ từ đã. Chưa. Bao giờ mà nó phải ra được cái giáp phản ấy để cho con con con con uh, ờ, Avenzo ấy thì nó mới gọi là ổn. Đó, yên tâm. Tầm này vẫn nuôi gấu à bạn ơi. Ồ. Oh. Gấu ờ, tăng lên hai tiền rồi Khó chơi rồi anh em ạ à. Hay quá một quả trứng Một con hai mới rồi nữa thôi Ra đi ra đi tự ra đi Tự ra đừng để tao phải cáu nhá Ra cái đập luôn trứng anh em ạ à. Tầm này bây giờ nói chung là ờ, Chưa ổn lắm Cảm giác chưa ổn lắm Bởi vì đồ bây giờ là dồn cho con này Đấy Chứ bây giờ mà lại đồ lại hai tia ấy hai tia với cả búa xét thì nó lại ok rồi anh em tầm này mà có đồ đồ đồ, đồ đam kiểu đấy thì nó lại ok cho berserker thì quá ổn rồi nhưng mà rất tiếc tôi lại lấy cái đồ thủ anh em ạ chính vì thế là chuyện này mà không lên được Avenger Clyde hai sao sớm thì cũng toang ấy rồi gặp thằng này chắc vẫn ăn được nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ hyper roll sẽ là hyper roll Đánh bằng con con Avenger Clyde này là bắt buộc cả con này nó phải lên 3 sao mới chơi được anh em ạ. Như là chơi bằng Live Bloodline chỉ cần hai sao thôi. Dồn đồ cho Live Bloodline với hai tia búa xét hút máu trừ giáp thì chỉ cần là Live Bloodline 2 sao. Sau đó là up lên 11. Làm phát lên 11 luôn. Full 6 Clyde, 6 Glacier ở level 11. Là mạnh nhất. Đấy còn chơi uh, kiểu mà nếu mà dồn cho con này thì tôi nghĩ là không lên 3 sao thì không đánh được. Con này nó yếu lắm Phải lên 3 sao full đồ thủ với cả có đam cơ Thế nên tôi sẽ Hyperon nhé anh em nhá Nhưng mà Hyperon thì nó lại chia thành hai thể loại Hyperon ở level 7 với Hyperon ở level 9 Đấy thì phải xem là cái nào thì nó ok hơn Chơi ở level 7 thì chỉ kẹp được hai Glacier thôi Nhưng mà nếu mà lên level 9 là có thể kẹp được 4 Glacier Kẹp với 6 Glide Đấy, ngày trước thì hay chơi ở level 7 bởi vì thế này này Ngày trước thì cái con rồng nó không cần ra Thì vẫn có thể chơi được 6 glide ở level 7 Nhưng bây giờ ở cái level 7 này mà roll ra con rồng thì, thì nó khó lắm Chính vì thế là thường là sẽ phải là up lên 8 Up lên 8 rồi roll mấy cái ra con rồng Thì đằng nào up lên 8 rồi thì chả nhé lại lại lại roll ở 8 Khi mà nó chả kẹp được thêm cái gì cả Đấy ở 8 thì nó không sức mạnh nó không gia tăng được nhiều anh em ạ Cái bộ này là chỉ làm thứ nhất là ở 7 này Sức mạnh này là gia tăng được đáng kể là ở 7 là chúng ta sẽ có 4 Glacier, 4 Glide. Đấy mà lên 8 thì chúng ta chỉ kẹp được vào thêm một Warlock thì nó không ăn thua. Nó không đáng là bao nhiêu cả. Đấy vẫn là hai Glacier, 6 Glide và kẹp thêm một Warlock thì nó khá yếu. Và cái con Warlock đấy thì nó sẽ phải bán đi Chính vì thế là nếu mà chơi ở 8 ấy thì, thì nó cũng không gia tăng ở nhiều sức mạnh Và nó chỉ ở cái mốc 7, mốc 9 thôi Đấy, tức là nó có hai lựa chọn Chơi ở 7 hoặc chơi ở 9 Đấy chơi ở 7 thì thì được cái là con co nó lên 3 sao sớm. À bây giờ cờ lai lên 3 sao sớm thì có đam nhiều. Có đam to, khỏe, nhiều tiền, thoải mái để up. Và roll ở 9 thì được cái là nó giữ máu tốt. Đấy bởi nhiều khi là nếu mà đen quá mà lại không roll ra được cái con con con con Abenzo Clyde ấy lên 3 sao ở level 7 sớm thì nó cũng vẫn là toang. Còn nếu mà lên 9 thì nó lại ổn hơn bởi vì là nó kẹp thêm được một cái Celesi đấy chính là 6 Glide, 4 Glacier Tức là tăng tốc lên là 50% tốc đánh thì nó cũng đỡ Anh em ạ Đấy nên là thường là nó sẽ roll ở 9 Ở 9 là nó ổn định hơn Còn ở, ở, ở, ở level 7 ấy là sẽ dành cho những cái người mà có một chút gì đấy mà hơi may mắn một chút Tuy nhiên là nếu mà roll ở 7 mà lên 3 sao sớm ấy Thì à, nó slow ball lắm ấy Slow ball cực kỳ luôn nếu mà roll ở 7 mà lên được Avenger Clyde lên 3 sao sớm Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này chắc là roll ở 9 rồi Ở 7 khó lắm Bây giờ vẫn mới, mới một con này anh em này Mới một con này Con này gấu assassin 2 sao ạ Vãi đái được Nhưng mà tôi vẫn ăn Hay quá Gấu assassin 2 sao Anh em thấy lừa không Vẫn chưa thấy đâu vẫn chưa thấy Abenzo Clyde đâu Trong khi đã có quả trứng ở đây rồi Cay thật Ra đi đừng lừa Trời ơi Con này mà nó không lên được 3 sao Thì là toàn đấy Chơi Avenzo Clyde bắt buộc nhá Anh em nhá Điều kiện kiên quyết để giành được chiến thắng ấy Là bắt buộc là phải lên được 3 sao Còn nếu mà không lên được 3 sao Thì xác định là không có top 1 được đâu Còn Avenzo Clyde mà không lên được 3 sao Mà chơi kiểu Kiểu kiểu dồn đồ cho nó thì xác định là có khi còn top 3 thôi, Chứ top 2 chưa chắc đã được Đấy, dồn đồ nhưng mà lại chỉ hai sao thôi thì đánh yếu lắm Còn con Live Blade thì khác nha anh em nhá Nếu mà chơi Live Blade mà lên được 11 thì nó khác đấy Lên được 11 Live Blade thì có 3 tia thì nó clear nhanh lắm Với cả nếu mà giả sử như không lên được Live Blade ba sao thì có thể dồn đồ cho rồng cũng được hai con đấy nó chung đồ đấy, Lấy được cho cả hai con còn cái con Avenger Clyde này, này đồ nó chỉ lấy được cho nó thôi Chính vì điều đấy nên chắc là tôi phải xả tiền này Kiếm con Avenger Clyde 2 sao phát Ra đi Đây rồi, ui rồi Cũng được, cũng được Hay quá Được đấy Mất 10 tiền để duy trì cái chuỗi thắng Rồi, nói chung là lên 2 sao là ổn rồi Có đồ Cái Kira này không biết có lên đấy không nhỉ <clears throat> Mặt lạ điên cuồng này hút máu cũng nhiều Kira hút máu cũng nhiều Cái này là hút máu ít nhất này Cái này chỉ có 5% thôi Chắc là ghép cái mặt lạ điên cuồng đi Kira thì thực ra làm gì có slot mà cho vào đâu Chơi xác định là chơi 10, 11 con Chơi 11 con thì không không không đánh Kira Ui rồi mẹ hết cái kiểu đéo rồi Hết cả đội hình này kia Mất chuối à ui rồi ôi Ok được không Được không Được không Được không Được không Được không Được không Được không Ui rồi ôi Cứ tưởng mất chuối à. Mẹ vừa mới xả tiền xong đập trứng các kiểu Mất chuối <laughs> Không Làm gì có chuyện đấy Có gáy gì đâu Không hề gáy nhá Đúng thật mẹ pha vừa rồi là không hề gáy chút nào Tôi rất là coi như là chuẩn chỉ luôn Chính vì thế là không không không mất chuối Khổ Chỉ mỗi lần là gáy là mất thôi Bây giờ không gáy thì làm sao mà mất được <laughs> Ok Vẫn giữ được chuối anh em ơi Cộng 7 rồi Đấy Được không? Ổn áp bây giờ 93 máu Và bây giờ thì, thì chúng ta là đang có chuối rất ok Bây giờ chỉ cần ra con rồng thôi Là kẹp 6 Clive vào thì quá ổn luôn Hay quá Ui đừng chết nhá, đừng chết nhá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. Thằng đấy nó xả tiền nó ăn tôi đấy, nhưng mà đéo ăn được. 6 Hunter vẫn đéo ăn được. Hay. Quyết định xả tiền quá chính xác anh em ạ. Thế là giữ được cái chuỗi này đến round thứ 20. Hợp lý. Quá hợp lý luôn. Rồi, sẽ bây giờ lên 8 nhỉ. Lên 8 thì cũng chưa mạnh lắm nhưng mà nếu mà ra là con rồng thì cũng khá mạnh. Lên 8 lên 9. Lên 8 thì cho cái gì vào Hay là roll tiếp vào 7 nào Lên 8 thì vẫn chưa có thêm một con nào đấy Nó cho vào cho nó hợp lý Phải hai sao cho vào là mới gọi là là khỏe Chứ còn thêm một con một sao mà không kích được Celesi thì cũng nó cũng hơi thừa Thì cái số tiền đấy nó hơi phí nhỉ Để tôi tính từ từ để tính đã Đám áp pháp này Đồ hơi khèo Đây rồi Xem nào chúng ta có thể lấy thêm một cái giáp không Thờ rồi cứ lên 8 đã anh em ạ Up 8 đã rồi tính Thực ra là bây giờ mà cho thêm uh, Avenger Glide vào kiếm thêm đam thì cũng được Lấy đồ gì nhỉ Giáp thép Giáp thép và sự lựa chọn rất là hợp lý ở đây Tăng giáp của bản thân cũng như đồng đội Đấy, giảm tốc đánh của đối thủ Tăng tốc đánh của đồng đội Đấy, trừ giáp của của đối thủ nữa Rất là là hay Ui ôi chết, chết tôi rồi À bây giờ Clyde bị bớ vào rồi kia Lên Bật bóng lên Ui hay quá Bắt ai mà rổ tao này Tiên sư cho mày Ui rồi ôi dám coi như là là là counter à bắt bài à đây rồi rồng rồi rồi ok 6 clay lên chín luôn nhỉ lên chín luôn không lên chín cho chắc kèo không lên chín thì thực ra là vẫn cũng 6 glide thêm được 4 glacier hợp lý không thôi lên chín luôn đi giữ chuối anh em ạ Ngại gì đâu, tiếc gì mấy đồng tiền Chúng ta tích tiền ở level 9 cũng được mà Bây giờ chưa phải lúc tích Rồi Thêm 4 Glacier nó khác lắm chứ Hay quá Vẫn còn có nhiều người đam mê gấu quá nhở Đây chính là cái lúc mà ừ, Tranh thủ leo rank đây anh em Rất nhiều người vẫn còn đam mê ở gấu Rất nhiều người là vẫn muốn là chơi cái trò câu gấu anh em ạ Ui rồi quả trứng nữa này Bây giờ hay là chơi uh, chơi chơi chơi um, hai glacier thôi nhở? Kiếm đam không? Có tham tí không? Cho này vào hai con chơi không? Chơi hai glacier thôi. Đấy, sáu 6 ờ, glacier 2 glacier thôi nhưng mà mua rau thắng lại kiếm thêm được khá khá đam á. Ngoài đam ra thì nó còn có cả cả sách nữa. Thêm một con human nữa thì cơ hội có sách nó sẽ nhiều hơn nhưng mà thực ra thì cơ hội có sách thì luôn là có bởi vì là đồ thì dồn cho con con con Avenger Clyde mà đồ toàn đồ thủ rất là trâu đấy dồn đồ cho ngựa thì chắc chắn là ngựa sẽ trụ được đến cuối rồi còn chết hết thì thì vẫn có một con ngựa sống là được đấy còn nếu mà thua thì không nói làm gì nhưng mà nếu mà thắng thì chắc chắn là đấy úi rồi úi rồi sáu glacier à à nhưng mà chỉ chơi có bốn con thôi đúng không bốn glide sáu glacier Chơi ở level 8 vẫn chưa đủ Level 9 mới đủ Chơi như thế phải chơi ở level 9 Ok Ổn đấy Thôi tôi cứ tham một tí anh em ạ Tham tí, tham tí Chắc là tôi nghĩ là không phải tham thì thâm đâu Đội hình như này Về căn bản là Avenger của Glide của tôi bây giờ đam rất to rồi Đam rất to và cũng rất là trâu Không thua dễ thế đâu anh em ạ Một mình con này bây giờ nó solo được ấy chứ có khi là một mình solo mới hết được cái chứ Đam bây giờ to lắm rồi À assassin này Assassin kẹp gấu à Càng ấy Cũng càng ấy Cũng càng ấy À lé được ạ Lé được này Càng ấy Nhưng mà cái bộ này của tôi chơi nó đang rất khỏe đây Đấy, round này thì cũng vẫn như thế đâu, chẳng có gì khác nữa. Bây giờ dừng lại ở 9 và roll thôi mà. Đơn giản quá nhở. <laughs> chơi trận này nói chung là chơi cửa lai này này. Nó cái về, về cái mặt gọi là phụ thuộc vào xoay bài thì nó cũng đánh giá là nó cũng chỉ uh, độ khó nó khoảng 7 thôi. Còn khó nhất là ờ, nó là gì? Khó nhất là roll ấy, thời điểm roll thì nó là khó nhất trong cái bộ này chọn cái bộ này cái um, à không tôi nghĩ không phải cái khó nhất của nó phải là chọn cái bộ này cái việc chọn cái bộ này là là, là, là chọn đúng thì là nó là cái khó nhất chả may mà đấy liều cái sai cái là bốc cứt luôn đấy lấy đồ ví dụ như là đầu game mà tôi lấy đồ hơi liều luôn đấy tôi lấy đồ đầu game tôi lấy đồ cho con Avenger Clyde <laughs> đấy nhưng mà rồi cuối cùng là nó vẫn ok đấy nó là cái khó nhất đấy chính là lựa chọn cái con này để chơi chứ không phải là live bullet line đấy còn cái khó thứ hai đó chính là cái thời điểm roll roll khi nào giữ được tiền roll khi nào giữ được chuối để có thể có tiền để đưa nó lên ba sao thì nó cũng là một vấn đề khó thế thôi chứ nó không khó bằng những cái bộ khác những cái bộ khác thì nó còn liên quan đến nào là uh, xoay bài chuyển đội hình rồi thì xếp bài bộ này thì xếp không nhiều xếp bài nó không nó không quá nhiều vào cái bộ này mặc dù cũng có đấy nhưng mà nó không quá nhiều đấy cứ tách đội hình ra một chút là được chứ còn thực ra thì tách hay không thì nó cũng tùy nhưng có những cái trận thì lại tụm lại đấy nhưng mà nói chung ấy là nó không quá nhiều quan trọng vào cái việc là xếp bài lắm bộ này nó chỉ chủ yếu nó là roll khi nào rồi anh em ạ roll khi nào roll khi nào đội hình mạnh ở cái thời điểm nào đấy rồi Còn late game thì nó cũng như nhau thôi mà Bộ này late game thì ai cũng như ai Chả khác gì Chỉ có khác mỗi con co thôi, co đam thôi Người thì chọn Live Blade Line, người thì chọn rồng, người thì chọn uh, Avenger Glide Tùy vào mỗi con thì chúng ta chọn những cái món đồ phù hợp cho sức mạnh của từng con Ví dụ như tôi đang chọn là Avenger Glide này thì anh em cũng có thể thấy là Đấy, toàn đồ thủ thôi bởi vì đam thì không thiếu Đam đâu có thiếu đâu Thắng là có đam mà Chủ yếu là phải trụ được để mà thắng Để chiến thắng để có đam thôi Thì tôi lấy đồ thủ Rất là ok Bây giờ đam này rơi vào tầm 400 Thì sợ bố con thằng nào đâu Mạnh rồi Có tốc đánh có đam Đấy là tôi còn bây giờ tôi vẫn còn đang tham ấy Vẫn chưa phải mạnh nhất đâu Rồi đấy lên 9 rồi này Này lên 9 đủ bộ rồi đấy Nhưng vẫn đéo ăn được cơ Ờ Ờ Ờ Ui giời Không ăn đùa Ai mà dù cái like này mà bảo solo với live bullet like thì làm sao live bullet like có cửa Không có cửa anh em ơi Lên 3 sao thì mới có cửa Live bullet like lên 3 sao mới có cửa anh em nhá Mà đấy là live bullet like 3 sao có cửa là khi mà đánh theo kiểu là Đánh team ấy, đánh team up ấy thì mới có cửa Chứ còn đánh solo thì vẫn làm gì có cửa đâu một vs một thì chắc chắn là không à mà đánh kiểu đánh đông ấy ví dụ như tất cả đều 12 con đánh với nhau thì live line nó vẫn khỏe hơn đấy với cả những cái bộ khác nữa gặp những cái bộ khác chứ còn avenger clan này mà gặp mấy bộ như bộ beat demon thì chắc là cũng phải quỳ lại không ăn được gặp beat demon thì khá là khó chịu khỏe thật bộ live bây giờ nói chung là tôi thấy tôi là một cái người mà không biết chơi nhá Chơi phải nói là rất ít luôn Không chơi mấy luôn Anh em thấy tôi rất ít chơi bộ này Và mỗi lần mà tôi chơi thì y như rằng là Đấy anh thấy Nó dễ Nó dễ chơi Bộ này nó mạnh anh em ạ Nó bản thân nó đã mạnh sẵn rồi nên cũng không phải là tôi chơi hay Từ đầu game giờ tôi chỉ chăm vào cái việc roll thôi Thời điểm roll thôi chứ tôi cũng không có Xếp đội hình nhiều cái trận đấu này là cũng gọi là bình thường thôi đấy đội hình thì từ lấy giờ cái con con Amazon Glide là vẫn đứng ở cái vị trí đấy <laughs> nó vẫn đứng ở bên cánh trái chưa thấy có gì thay đổi luôn từ đầu đến giờ vẫn mười mấy con nó vẫn đứng im một chỗ thế nhưng mà sức mạnh thì tuyệt vời luôn anh em ạ phải nói là rất là tuyệt vời bộ Glide bây giờ nó bắp nó hơi quá tay đấy mà chưa thấy cái update mới nhá là cũng chưa thấy là có giảm sức mạnh tí nào đâu chưa giảm sức mạnh luôn Đấy, top 1 server thì vẫn đang spam <laughs> Top 1 server vẫn đang spam bộ này hàng ngày luôn Mỗi ngày tầm đều đặn 10 trận Để giữ top, giữ top server Vẫn giờ spam Clyde rất đều Thôi thì đủ đờn với cả anh em top server chơi một trận vậy Trận này là chả qua là được cho Ôi thôi chết mẹ, thua này Ui, ui rồi ôi, có ăn được không Thôi chết tôi rồi nhấc cái tay lên rồi mà đeo búp được máu chán thật ui ui rồi ôi thế là thua mất chuỗi rồi mất chuỗi cho ai không mất lại mất chuỗi cho cái thằng mạnh nhất chán thật thôi bán nó rồng đi anh em ạ rồng này không lên được ba sao đâu mua like blitz like này nuôi thêm con like blitz like nữa Ờ, những cái đao quái này thì à, chúng ta cứ cho thêm ngựa vào để kiếm thêm đam thôi round 30 rồi round này thì anh em biết là đồ gì không chén thánh <laughs> càng trâu càng tốt chén thánh thôi còn nếu mà không có chén thánh thì lấy cái gì không có chén thánh lấy uh, giáp phản giáp phản hồi máu con này nó chỉ có mấy cái món đồ trần phái đấy thôi mà giáp phản hồi máu với chén thánh thôi mà Vừa nãy là vì là cái con này nó vẫn chưa đủ độ trâu nên là con con, con gấu nó vẫn chém clear được ở trong bộ assassin đấy. Đấy nhưng mà nếu mà con này mà nó có chén thành nó giảm sát thương đi thì không ăn được đâu. Anh em biết tại sao mà nó lại bị sát thương nó ăn vào máu không? Bởi vì cái chém lan của con con gấu á, con gấu nó có cái chém lan là nó là sát thương thuần. Ui mẹ ơi, tôi chết tôi rồi, phun hàng chờ rồi Không ổn, không ổn, thế phải bán bớt đi thôi Thôi tạm thời bán uh, bán con uh, Fortuner Teller đi. Chưa chưa cần, chưa cần. Con này bán luôn này, Deflector bán luôn. Về căn bản ấy là là cái bọn này nó phải lên được 11 cơ anh em ạ. Thôi tí tìm sau. Chủ yếu là bây giờ cần là cần mấy con Clyde lên 3 sao thôi. Ưu tiên cho mấy con Clyde. Đấy còn cái con uh, Lancer thì giữ lại thôi Lancer khó ra thì giữ lại còn lại những cái con kia thì thôi tí nữa tìm sau anh em ạ bán bán đi chưa cần ok glacier là trông có vẻ khá nhiều người chơi glacier nhá, nhưng mà không có cái bộ nào nó mạnh bằng cái bộ lai đâu bộ lai bây giờ nó búp nhiều quá nhà phát hành búp kinh khủng điển luôn lên đi, lên đi, lên đi, lên đi Giải tán cho tôi Giải tán cái hàng chờ Không được rồi Từ từ đã, từ từ đã Chưa, chưa Ráo sau tiếp anh em ơi Rồi Chúng ta còn hai cuốn sách nữa rồi, hai trận thắng nữa tức là round 35 và round 40 là chắc chắn lên được 11 rồi. Yêu cầu sống đến round từ 40 là quá dễ rồi anh em ạ. Đây, gặp lại không ăn được không nhá. Có chiến thánh khác đấy. Có chiến thánh khác đấy bạn ơi. Được không? Được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Hồi máu kinh chưa? Ui rồi hồi máu kinh chưa? Ăn được rồi. Xin lại cái chuối. Hay quá. Khỏe đấy Rồi lại xả tiền tiếp anh em ơi Nhanh nào Tôi cần phải giải phóng cái hàng chờ Ra Đéo ra con nào luôn một cái nữa Ui rồi đéo được rồi Thế này lại phải bán bớt rồi Thôi bán con uh, Rơi đi Bán rơi đi thằng rơi đi Bán rơi đi anh em ạ Thôi rời đéo trời ạ ưu tiên vẫn ưu tiên cho mấy con ờ, Agali, Avenzo với cả Liberate Line nha anh em nhá. Heo Clyde nữa. Đó. Thế thôi. Tầm này rơi chắc không lên được ba đâu. Ở level 9 mà roll một tiền hơi khó. Bây giờ ấy là tôi cần là con Avenger Clyde nó lên được 3 sao cơ Bây giờ Avenger Clyde lên 3 sao mà từ lấy giờ tôi luôn đéo ra Hơi đen Còn hai con nữa thôi Một con nữa Một con nữa thôi Ra đi Heo Clyde lên 3 sao Được rồi ok giải tán được chút Dừng lại đã dừng lại đã anh em ạ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Lại tích tiền nha anh em nhá Tích tiền lên 50 Lên 50 tiền để áp được lên 10 Áp lên 10 xong rồi là lên 11 luôn anh em Đủ rồi Đủ sách rồi 12 cuốn Hy vọng ở round sau là con Amazon này lên được 3 sao Lâu quá rồi Đã 35 rồi còn chưa lên được 3 sao Đúng là cái rôn ở 9 này nó hơi, hơi xui nếu mà chơi luôn được 7 chắc là rơi vào tầm khoảng năm 20 đến 25 là đã lên được con này 3 sao rồi Đấy mà Avenger Clyde mà lên 3 sao từ round 25 ấy nhá Tức là nó là trung bình ấy Thì là cái con này đến round thứ 35 ấy là nó sẽ được cộng nó rơi vào tầm khoảng 200 dam, Thêm được 200 dam. Nhưng mà tôi bây giờ tôi đang chơi theo kiểu là Thôi thì ờ, không lên được 3 sao thì mình cho hai con vào vậy thì cũng là cộng thêm được gần 500 dam rồi là cũng ok cho này cộng 500 dam là là là ổn rồi đồ toàn đồ đồ thủ ấy mà toàn lấy đồ thủ nó trâu ở trong combat là được tí nữa một là solo với cả 10 luôn như anh em nhá chúng ta sẽ xem đến cái lúc mà nó một solo với 10 để xem sức mạnh thật sự của con này nó như nào ok Đấy, round này là tôi thậm chí là tôi bỏ vào đấy bốn con nếu mà chúng ta thắng ấy thì hai con hai sao nó sẽ là được cộng 15 đam, tức là 30 đam. Đấy còn hai con ở dưới thì nó sẽ được cộng 10 đam, 20 đam nữa là cộng 50 đam cho cái cái rau quái này. Cộng thêm 50 đam cơ mà. Khác gì một món đồ cam đâu. Không khác gì một món đồ cam cả. Cụ thể ở đây nó sẽ là cái uh, ờ, MKB gậy như ý. Nó giống hết luôn, đam nó chỉ trong vòng một round thôi. Đó. Ui ơi tư ra này hay quá Được luôn bạn ơi Hay thế nhở Ghép luôn chém lan này Rồi Xong rồi Từ từ đã anh em ạ Chưa up 10 vội Roll tiếp đã Đưa Live Blade Live với cả con ờ, con con con Agali lên 3 sao đã anh em ơi Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Chưa nhá anh em nhá lên nó ờ, sớm nó chết sớm ờ, Chưa kịp lên ba sao Đấy từ từ đã Hành hạ đối thủ một chút cái tầm này thì ba vả là chết ba vả là chết ba vả là chết Ồ Khỏe chưa anh em thấy khỏe chưa ba vả là chết thôi anh em ơi Được rồi, một con nữa. Một con nữa. Vẫn chưa ra. Ui, kiếm đâu rồi à, con ngộ không hai vậy? Vãi đái. 9 Assassin à? Ngộ không hai sao? 9 Assassin kẹp ngộ không Thì vẫn không ăn được Làm sao mà ăn được ấy ấy ấy chém kinh ấy cũng kinh ui rồi đầy ặc máu luôn kìa anh em kìa căng chưa khỏe chưa ui con này bất tử rồi kỵ sĩ bất tử anh em ơi đánh gần chết hồi máu đầy luôn đấy có hai món đồ chuẩn phái của nó mà hai món đồ chuẩn phái chén thánh với cả cái giáp phản hút máu thì con này chắc chắn là thành kỵ sĩ bất tử rồi anh em ạ làm gì có cái cửa ăn rồi đấy dấu chấm hết cho đối thủ lên 11 luôn Kiếm một con Glacier nữa Fortuner theo lơ Đây rồi Ui rồi ôi Thế thì thôi xác định các bạn ơi Ui rồi ôi Lại còn lên được Agali Clyde lên 3 sao nữa Thôi xong À kẹp thêm 3 ờ, Meteorit à Rao này kẹp thêm 3 Meteorit À Cứng đấy Cũng cứng đấy Cũng cứng đấy Cũng cứng đấy Nhưng mà hai vả chết một con Đéo ăn thua, đéo ăn thua. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui. <laughs> Giời ơi. Đéo ăn thua, chả mất tí máu nào luôn. Cuối cái cuối cuối trận mẹ đầy máu luôn. không hiểu kiểu gì. Không thể chém được vào người con này luôn ấy, cái tầm này bất tử rồi. Anh em ạ, à, tầm này bất tử rồi. đây là tôi còn đây là tôi còn giả ngu, tôi còn cho cơ hội để cho con con con con con con uh, Avenger của Clyde của tôi nó đứng trước mặt một con nó đang có hệ Spirit đấy nhá. Là tôi để nó ở đây luôn đấy để cho nó chạm vào hai con Spirit cho nó cản lại đấy để cho anh em thấy sức mạnh là một vs 10. Đấy là tí nữa là chết hết đi để một mình con này nó solo. Đấy chứ còn làm gì mà còn có cửa nữa anh em ơi, đấm làm sao mà vào máu được. Ui ôi, rau này con đéo đóng đá là phát nào cơ. <laughs> rồi ôi, thế rồi xong rồi thế thì khó cho bạn rồi Đấy, mặc dù là kẹp vào ba Meteorit đấy ba Meteorit nhưng mà nói thật là ba Meteorit đấm cho ba phát chết con Giảm phần trăm sát thương nhưng vẫn chết bình thường <laughs> Quá căng Đấy, hình như đối thủ có hỏi là kẹp Kira vào thì liệu có ăn được không nhỉ? Thì kẹp thử thì biết Rồi sao lại còn phải hỏi Kẹp thì biết ngay nhưng cái gì đâu Nhưng mà theo tôi thì chắc là cũng lâu hốp Không có cửa đâu cái bộ này nó công thủ toàn diện rồi anh em ạ Nó gọi là toàn diện rồi Tốc đánh này Tốc đánh thì nhanh này Đam thì to này Phòng thủ thì cực kỳ chặt chẽ Nói chung là không thể ăn được Đấy Bộ này nó đang meta mà Vào tay người chơi không biết chơi như tôi Còn vẫn còn như này dễ như này Thì không biết là vào những cái ông mà Pro player Clyde thì không biết là như nào Đấy, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi còn nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem một siêu phẩm vào hôm Chủ nhật Tôi thu phục cái con Tề Thiên Đại Thánh 3 sao nó như thế nào anh em nhá Rất hay đấy, tùy tôi đi, xem đi, hay lắm anh em ạ và anh em cũng có thể chọn clip phía bên phải Một cái trận đấu mà cực kỳ là sinh tồn luôn Tôn Ngộ Không lang thang ở trong kỷ